Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội. Hôm nay à, tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa tại khu vực Mũ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây hiện tại là tôi đang quay phần ngõ của ngôi nhà đây. Ngôi nhà có cái phần à, sân rộng 20 m vuông. Ngôi nhà này nằm ở ngay trong vị trí gần hồ Mũ Lao và ngay phía sau Bixi thôi. À, ngôi nhà có diện tích là 50 m vuông sổ đỏ và diện tích xây dựng là 31 mét 31 ờ, mét ờ, vuông xây 5 tầng đây là phần mặt tiền của ngôi nhà đây và phần 20 mét còn lại của chúng ta thì sẽ được làm ờ, phần sân rất là rộng và chúng ta có thể quan sát từ phía bên trong ra sân rất rộng và thoáng trục trục ngoài chính là trục chính của uh, xóm thị mộ la. ô tô có thể đi qua được đây là phần à, tầng 1 của ngôi nhà chúng ta phải quan sát là tầng 1 sẽ được chia làm à, một phòng à, khách một phòng bếp và không gian để ăn uống về phía bên ngoài đây thì sẽ là lớp một lớp cửa gỗ đây chúng ta phải quan sát được làm từ khuôn trò quanh trò hết và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào không gian của phòng khách về không gian của phòng khách thì được bài trí rất là gọn gàng à, bên trên có hệ thống trần thạch cao đây hệ thống ờ, đầu dây điện chờ của các thiết bị như quạt hoặc là chúng ta nắp tivi đây là đầu dây cáp mạng này và tiếp theo là phần ờ, không gian bếp đây là phần không gian bếp của chúng ta thì sẽ bao gồm ờ, tủ bếp mặt bếp và chậu rửa, à? đây là phần à, vách thanh à, trang trí CNC đây cái phần chậu rửa này thì sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu mặt là bếp là mặt là bếp đá đen đây chúng ta quan sát từ bên, bên trong ra về phía bên uh, tầng 1 thì sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa ở dưới chân cầu thang đây hiện tại vẫn còn à, đầu chúng tôi chưa dọn hết ở trong nhà vệ sinh phụ này thì sẽ có một cái bồn cầu cái vòi xịt và có hệ thống máy bơm để bơm nước lên các tầng và tiếp theo chúng ta có thể quan sát bên này chính là phần uh, cầu thang của ngôi nhà thì sẽ bao gồm một uh, vách trang trí được làm từ gỗ công nghiệp này phần à, mặt bậc của bậc thì sẽ được làm từ đá đen cổ trắng còn về phần tay vịn sẽ được làm từ gỗ trò tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên à, tham quan phía tầng 2 của ngôi nhà về phía tầng 2 của ngôi nhà này thì sẽ được à, thiết kế làm à, một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh khép kín đây chúng ta quan sát đây là phần hành lang của cầu thang đây là phần à, không gian của phòng ngủ cái tầng 2 đây bao gồm một phòng ngủ rộng hệ thống cửa ban công đây chúng ta phải đi ra ban công và nhìn ra phía sân về bên sườn này thì có thêm một cái cửa sổ nữa ở trên phòng ngủ này thì cũng bao gồm hệ thống trần thạch cao cửa trong phòng và các à, đầu chờ của dây mạng hoặc là dây ờ, điện chờ chúng ta có thể lắp các thiết bị sau này và tiếp theo phần nhà vệ sinh của tầng 2 chúng ta phải quan sát nhà vệ sinh tương đối nó rộng đã bao gồm các thiết bị ờ, cơ bản rồi như ờ, bồn cầu này hệ thống sen cây lavabo chậu rửa này gương rất là thoáng sau này chúng ta về chúng ta còn thiết kế thêm một cái vách nga tăm kính nữa để về nhà vệ sinh tương đối là rộng và tiếp theo chúng ta sẽ đi lên tham quan à, tầng 3 của ngôi nhà ngôi nhà này thì thiết kế tầng một phòng cho lên là tầng 2 tầng 3 tầng 4 chúng ta sẽ thiết kế như nhau đều thiết kế một phòng ngủ rộng và chúng ta quan sát về bên cầu thang bên hông cầu thang sẽ có một cái cửa sổ như này đây trên tầng 3 cũng có đây cũng rất là thoáng đây là phía tầng 3 của ngôi nhà cũng bao gồm như tầng 1 thôi tầng 1 tầng 2 thôi bao gồm tất cả các thiết bị ban công cửa sổ à, phía bên trong là nhà vệ sinh ngôi nhà này nằm ở ngay uh, trong khu vực xóm thị của đường Thanh Bình cách uh, ờ, Bixi Hà Đông chỉ khoảng tầm 400 mét thôi vị trí khá là thuận tiện ngõ thông có sân riêng để xe nên à, quý khách về có thể ừ, tương đối yên tâm là xe cộ chúng ta để bên ngoài được không liên quan gì đến phần không gian của phòng khách đây là phần à, tầng 4 đấy cũng bao gồm một phòng rộng chúng ta vào quan sát vì bên xung quanh nhà dân cư rất là đông đúc rồi trong khu vực này thì dân ờ, trí tương đối là cao và ổn định giá chào bán của ngôi nhà này đang được chào là 3 tỷ 250 triệu giá có thương lượng và có bao thuế sang tên hỗ trợ vay vốn ngân hàng và tiếp theo chúng ta sẽ đi lên bên trên tầng 5 của ngôi nhà trên tầng 5 của ngôi nhà sẽ được chia làm hai phần một phần là phần ờ, không gian của phòng thờ về đây đằng trước đây ở phía không gian này chính là phần không gian phơi đây chúng ta quan sát cái phần không gian là phòng thờ đây chính là phần không gian thờ và phía bên ngoài này là phần à, giếng trời của cầu thang này chúng ta có thể rất thoáng và bên này là phần à, sân phơi chúng ta đặt máy giặt ở đây về thông tin của ngôi nhà thì tôi xin nhắc lại một lần nữa thì ngôi nhà này có diện tích là 50 mét vuông diện tích xây dựng là 31 mét à, diện tích uh, sân riêng để xe tôi vào khoảng 19 mét rất là rộng và thoáng ngôi nhà là đang được chào bán với giá là 3 tỷ 250 triệu đã có thương lượng và có bao thuế thông tin quý vị có thể liên hệ theo à, số điện thoại ở trên video để được đi xem nhà thực tế Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.